video của các bạn và dừng lại với channel của mình và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xóa phong một cái hình ảnh nào đó về sau đây mình sẽ làm mình làm video này bởi vì cái video này cái kiến thức này về short form một cái hình ảnh rất là quan trọng cho những các bạn mà mới bắt đầu làm youtube học chi tiết hơn là mới bắt đầu làm youtube và khi các bạn tạo thumbnail các bạn sẽ cần những cái ảnh với cái dạng là PNG có nghĩa là không có gì các bạn sẽ download bất kỳ cái ảnh nào nhưng mà họ là bạn chụp ảnh rồi sau đấy chúng ta đem vào xóa xong thì nó sẽ chúng ta sẽ thu được cái file PNG sau đó chúng ta có thể tiếp tục để làm ra những cái thumbnail là những cái ảnh thu nhỏ cho cái video YouTube của các bạn thì video này rất là quan trọng bởi vì không cái thumbnail là một cái thứ có thể giúp kênh của bạn tăng sub tăng view thì các bạn cần phải có những cái ảnh png đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra một cái ảnh png từ những cái ảnh thường từ những cái ảnh thường ok bắt đầu thôi rồi đã quay trở lại thì chúng ta à, bây giờ mình sẽ hướng với các bạn cách để tạo một cái png và cái ảnh không có phong ok thì để tạo cái ảnh đó thì mình sẽ cần một cái phần mềm ở đây thì mình sẽ dùng cái phần mềm eraser đây eraser là một cái phần mềm dùng để xóa phong những cái ảnh ok rồi để tải được cái phần mềm này thì các bạn dùng ios các bạn sẽ vào app store rồi sau đó các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái phần mềm là eraser uh, eraser ok eraser background eraser đó rồi phần mềm để xóa phòng xóa nền rồi phần mềm của chúng ta đây background eraser đó thì mình đã tải rồi bây giờ mình sẽ mở ra luôn ha rồi mình sẽ mở luôn Ồ, oh, rồi ok thì ở đây mình cần đầu tiên tiếp theo nữa thì các bạn cần cái ảnh để các bạn xóa phong cho nó thì ở đây mình sẽ dùng một cái ảnh bất kỳ ha rồi ở đây mình sẽ dùng một cái ảnh bất kỳ thì để chọn vào kho ảnh thì các bạn chọn vào cái phần à, có cái hình này ở trên này nè ở trên đó ở dưới góc góc ở bên tay trái rồi các bạn sẽ chọn vào album của bạn chọn bất kỳ cái ảnh nào các bạn cần xóa phong cho nó rồi đây mình đã có một cái ảnh mình sẽ dùng cái ảnh này đi đây là cái ảnh của cái tai nghe AKG đó bây giờ mình sẽ thực hiện xóa phong cho nó rồi các bạn sẽ kích vào cái phần là Erase Erase này có cái cái con người mà ở phía sau nó có cái nền uh, sọc sọc ạ rồi Erase sau đó các bạn sẽ để bấm vào bắt đầu xóa u uh, để mình undo lại cái rồi thì lúc đầu nó sẽ là cái cục to như vậy thì các bạn mình khuyên các bạn nên ờ, hạ nhỏ nó lại cho nó nhỏ thôi để cho nó mình dễ làm ở những cái góc nhỏ của cái hình ok này rồi mình sẽ kéo cái phần offset ra để cho nó xa rồi nó dễ làm và bây giờ chúng ta sẽ làm khoanh một cái viền xung quanh của cái cái phần chúng ta cần xà phòng đây mình sẽ lấy cái phần là cái vật ờ, cái hộp của tai nghe này ha Đó các bạn cố gắng làm từ từ thôi ở đây mình làm nhanh để mình demo cho các bạn thôi nên là mình sẽ làm hơi nhanh và hơi ẩu đó rồi sau khi viền xong cái khung ở xung quanh của cái vật các bạn cần làm rồi chúng ta sẽ bắt đầu phóng to cái cái cái cục tròn tròn ra để chúng ta có thể làm ra những cái phần còn lại cho nó dễ dàng đó rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu chùi rồi mình sẽ khâu nhỏ một chút ok có thể sẽ chùi tất cả các bạn xung quanh đó để chùi ha đây để mình sẽ chùi các bạn phải chùi cho nó, nó tất cả nó đều ra cái hình sọc đen này cái hình sọc đen trắng này luôn nha chứ đừng có để cho chỗ chưa ra chưa đừng có để cho nó không đều nó không đều nó sẽ không có đẹp đâu ui các bạn phóng này để xem thử có chỗ nào nó chưa có nó chưa được xóa chưa khi là nó đều hết rồi thôi các bạn thêm một vài cái nữa đó là về cách để làm sao cho cái màu nó đẹp hơn á thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái phần adjust rồi ở đây thì nó có vài phần thì sau khi mà mình ờ, cắt xong đó, thì mình lại khuyên các bạn nên chọn vào phần smooth này các bạn tăng lên để cho nó nhìn cái hình cho nó mượt hơn chứ nó đừng có nè vừa thôi nha các bạn vừa thôi đó rồi sẽ bấm đen, sau đó cái phần này cái hình mình nó hơi tối thì chúng chọn vào bright có thể tăng cái độ sáng lên mình sẽ tăng lên chút đó rồi cái phần contrast này là cho nó tương phản đó thì mình sẽ là cái hình nhìn cho nó sâu hơn chút ha rồi bắt đầu tới cái tiếp theo luôn ha thì exposure mình sẽ chọn vào để mình tăng cái kiểu cái màu nó cho nó tươi lên này này thấy không đó, đó cái highlight này là nó làm cho nó trắng nhưng mà cái này mình nghĩ mình không nên dùng là đó nó trắng móc luôn ăn lên xíu cũng được shadow là cái bóng đó là nhìn nó màu nó sâu hơn cái um, temperature là cái um, độ mà nhiệt độ màu sắc đó. đó. Okay. thì đối với cái hình này thì mình sẽ để nhiệt độ nó lạnh lạnh hơn nè nó vừa hơn được đó. Virginia là cái phần mà à, nó sẽ tối ở phía xung quanh đó thấy không đó sáng bằng vuông tối xung quanh rồi ok rồi xong thì để mà save cái hình này vào trong cái uh, thư viện ảnh của các bạn thì các bạn sẽ chọn vào cái lựa của cái phần ở phía trên góc ở bên tay phải của các bạn. hả? bạn老板，我喝一口啊！那是刚果，给他掉个包。这个是我用方便面做的大可乐。Đó, bạn thấy không? Đó, đây là cái hình của chúng ta nè. Rồi, bây giờ á, mình sẽ chọn vào cái phần này. Rồi các bạn đừng có chọn là GA GBEG e nha à, ờ, GPEG này nè các bạn chọn viên G Transparent cho mình đó rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào chữ save chữ save có logo màu, có màu xanh nè đây nè đó rồi chọn yes rồi khi nào nó báo cái hình như vậy là chúng ta đã save vào trong cái hình ảnh của chúng ta thành công rồi thì bây giờ mình sẽ vào thư viện ảnh rồi mình sẽ kiểm tra xem nó đã save xong chưa ha thư viện ảnh này rồi, phần camera roll đây đó các bạn thấy không đấy đó bạn thấy chưa mình đã xóa thành công xóa xóa phòng xung quanh cho cái hình rồi thì cái, cái hình này các bạn sẽ ép vào trong cái thumbnail của các bạn đó và video của mình cũng là hết nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like share một subscribe cho channel của mình để tạo được cho mình làm những video tiếp theo hoặc nếu bạn có ý kiến gì các bạn hãy inbox về email cho mình hoặc là các bạn để lại comment mình sẽ đọc các comment của các bạn và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình bye bye